tôi mới vừa bơi xong ờ, hai cây số và lụm được khoảng 17 cái lon cái lon ờ, đựng bia ờ, sáu 6 cái bao ni lông lớn không ngờ du lịch ở đây mà nếu phát triển hơn mà người ta xả rác như vậy thì không biết làm sao luôn thì vừa tập thể dục vừa làm thôi bởi vì tôi ờ, có dự định là sẽ đi thi bơi lặn biển thế giới nữa nên giờ tôi cứ tập luyện như vậy bơi từ chiều tới tối không giặt quần áo luôn quần áo này là giặt bằng nước biển xong rồi đi phơi bơi bướm khoảng ờ, hai cây số là quần áo nó sạch vết bẩn luôn <laughs> bây giờ mình tới cái chỗ mình ở rồi cái chỗ mình ở làm gì nó bự dữ vậy trời cái nhà người ta nhiêu đây à, mà nó nó còn mình ở quốc cái dài tới đây luôn cái dài từ trên xuống dưới luôn trời ơi